Ngoài mặt về phía cuối con đường ta đã qua Bao giờ cho nỗi buồn ta tới Ngày nào đôi chúng ta vẫn mộng mơ rất nhiều Mà nay mỗi đứa đã ôm riêng mình những điều Trong đôi mắt ấy có riêng một vạn niềm đau Trong con tim này khô cạn Con sông bên kia là nước mắt phải không Để bao cơn mơ là quá khứ Lạc về đâu bao giấc mơ cho đời những đôi tâm khó xưa mà vầng trăng kia cho nỗi buồn tà tơi ngày nào đôi chúng ta vẫn mộng mơ rất nhiều mà nay mưa đưa đã ôm riêng mình những điều trong đôi mắt ấy có rơi muôn vạn niềm đau trong con tim này đã khô cạn con sông bên kia là nước mắt phải không để bắt cơn mơ là quá khứ lạc về đâu bao giấc mơ cho đôi những đôi tâm khó sương